thì các bạn thấy không cái sợi nhựa mà ừ, dùng để vệ sinh đồ phun này nó lôi ra quá trời cái ờ, gặn ờ, mấy cái mùi than ở bên trong luôn đó. nhìn cái sợi thì cái sợi mà lúc đầu bỏ vô cặn Rồi, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm à, mới rất là thú vị dành cho những người à, yêu thích công nghệ in 3D và những người đang sử dụng máy in 3D thì nếu như mà bạn đang sử dụng máy in 3D thì chắc chắn bạn sẽ phải từng nhiều lần nhiều lần chứ không phải một lần nữa trải qua cái cái việc mà bị ngạt đầu phun cái chuyện đó là không thể nào tránh khỏi thì à, do khi mà mình sử dụng nhựa Ờ, sau một thời gian thì cái cặn nhựa rồi những cái mũi than do nhựa nó nó nóng và nó nhiều khi nó cháy ở bên trong nó nó tích lại trong cái thành cái lòng ở trong của cái cái cái cái nozzle cái cái đầu phun hoặc cái ống dẫn kim loại thì ờ, lâu dần nó sẽ sẽ làm cho cái đầu phun của mình bị nghẹt và hoặc là nó sẽ nghẹt từ từ từ từ có nghĩa là cái sợi nhựa ra nó ngày càng khó và nó ngày càng nhỏ dần ra cũng không đều nữa thì à, công ty mình mới sản xuất ra cái cái sợi sợi này à, cái sợi này á, là được sản xuất từ những cái bột của cái chất tẩy à, của những cái máy đùng nhựa công nghiệp và những cái um, extruder nhựa công nghiệp đó à, thì ờ, họ sử dụng cái cái cái cái chất đó để vệ sinh bên trong của cái cái nòng đùng thì cái chất này thì do được sử dụng rất là phổ biến cho nên nó cũng không có gì gọi là độc hại nha các bạn thì công ty mình sử dụng cái chất đó và ép đùng thành sợi như thế này đó và bên mình à, sử dụng cái sợi này để vệ sinh cái lòng bên trong của đầu phun nó rất là tiện rất là nhanh và rất là hiệu quả thì à, cụ thể như thế nào thì mời các bạn à, xem tiếp phần sau của clip khi mình sẽ thực hiện trên máy để cho các bạn xem là sợi nhựa này nó sẽ cuốn những cái uh, cặn những cái ờ, mũi than nó gây ngạt đầu phun ra một cách dễ dàng và thuận tiện như thế nào các bạn xem tiếp nhé Rồi bây giờ mình sẽ lót nhựa vệ sinh đầu phun vô Cái máy này là cái máy rất là cũ của công ty mình Nó đã là 6 7 năm tuổi vậy đó đầu phun là cực kỳ dơ mà bây giờ vẫn xài bình thường ngày nào cũng ờ, dùng để in ABS mình đang cuốn nhựa xuống từ từ thì cái ờ, nhựa này ờ, cái nhựa vệ sinh đầu phun này là dùng để cuốn những cái cặn muội than bán ở bên trong lòng của cái đầu phun lâu ngày nó tích tụ trong đó nó sẽ làm cho cái đầu phun mình bị bị ngạt ở ngoài có, có thể thấy là nó, nó đen đen đen đen nó bám ở trên cái sợi nhựa đó, nó đang chảy ra đó một chút xíu nữa thì à, xong rồi mình sẽ quay cầm cạnh cái sợi nhựa thì các bạn sẽ thấy rõ rồi rất là rất là nhiều cái cái cái bụi bụi than ở bên trong thôi các bạn ở công ty mình thì à, thường là một tuần là sẽ vệ sinh đầu phun như thế này là một lần thì in nó rất là ok hầu như là không bao giờ bị tình trạng mà ngạt thì dĩ nhiên các bạn cũng phải xài cái nhựa mà nó tốt một chút chứ nhựa không đảm bảo chất lượng thì nó hay lẫn cát sỏi mà ở trong đó cái cái mấy cái cát sỏi không thể nào mà vệ sinh được bằng cách này nha các bạn nó đã ngạt rồi là chỉ có nước thay luôn cái đầu đồng thôi cái này là chỉ dùng để vệ sinh khi mà nó sắp bị ngạt bởi muội than và cái cặn nhựa thôi nha Đó, bây giờ cái sợi nhựa ra nó đã trắng tinh nó không còn cặn nữa thì tùy theo cái mức độ dơ của cái đầu ờ, phun mà mình ờ, cho nó chạy nhiều quá ít thì sau khi chạy một đoạn thì mình dừng lại mình để cái nhựa đó ở trong cho nó nó tan ở trong thì sau khi nó tan ra nó sẽ cuốn hết những cái cái phần còn lại nếu mà có ra ngoài thì cái sợi nhựa này là được ờ, pha trộn với cái cái cái chất dùng để ờ, tẩy rửa cái ờ, cái nòng đầu đùng chuyên nghiệp của những cái hãng ờ, mà chuyên sản xuất đùng nhựa nha các bạn thì mình pha cái hạt đó với lại cái cái nhựa nền để, để làm ra cái cái loại này thì ở trên thế giới hiện nay thì đã có khoảng hai ba nhà sản xuất ừ, sản xuất cái loại này nhưng mà cái giá thì cực kỳ mắc mà ở ở Việt Nam mình làm thì đương nhiên cái giá nó sẽ mềm hơn rồi dừng lại được ờ, khoảng 5 ờ, phút thì mình sẽ cho nó chảy tiếp quá trời cái cái cái cặn nó bám vô cái đầu cung luôn rồi bám vô cái sợi luôn rồi. thì đó ừ. thì chút xíu mình sẽ chụp riêng cái những cái này cho các bạn xem nếu như mà mình không không vệ sinh như thế này in thêm một vài ngày nữa là chắc chắn nó sẽ xảy ra tình trạng là nó ngạt đầu khuôn hoặc là nhựa nó sẽ ra không đủ không đều nữa. nếu mà mình làm à, đều đặn như thế này thì mình không có lo gì là bị ngạt đầu không hết thì trước hồi trước thì bên công ty mình là sử dụng cái phương pháp à, hot and cold nữa là dùng cái sợi ờ, nhựa ni lông để mà vệ sinh đó. thì cũng được nhưng mà ừ, cái cách đó thì nó nó nó, nó khó thực hiện và nó nó tốn nhiều công sức còn bây giờ ừ, có cái sợi này rồi thì chỉ cần bỏ vô chạy chừng 15 phút là coi như sạch sẽ máy có thể sử dụng là được liền thấy có vẻ là ổn rồi ừ, dạ. đó rồi sau đây mình sẽ cận cảnh cái cái sợi nhựa cho các bạn xem đó. đây là cái cái đoạn đầu nó sẽ lôi đó. chặn đèn đèn đèn đèn qua wow từ nó cái cái cái sợi nó sẽ sạch sạch dần thì tới đồng sau là nó đồng này là nó nó gần hết rồi đây, đây đây là cái đoạn đầu nha dơ cực kỳ luôn thì nhựa nào nó cũng sẽ tại vì cái này là dùng nhiệt để làm nóng thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái phần cháy tích tụ lại ở bên trong qua một thời gian nó, nó, nó sẽ nhiều dần lên và nó sẽ làm cái đầu phun mình bị ngạt luôn nhất là sử dụng những cái cái nhựa mà nó ừ, nhựa tái chế rồi là nó rất là nhiều cặn thì kể từ ngày mà bên mình làm ra cái nhựa này thì xài máy rất là sướng các khỏi cần phải lo cái chuyện mà đang in rồi nó nó ngẹt in mấy ngày trời mà sắp hết sắp xong cái nó ngẹt là coi như xong luôn qua tới đoạn cuối là nó sẽ nó sẽ hết dần cái chỗ này cái đoạn cuối cùng chẳng tin luôn thì mình để mình cho lại các bạn xem lại ha thì cái này là không phải là do hồi do cái nhựa trước đó là màu đen mà nó sẽ tạo nên một cái màu lợn cận như vậy đâu đó. mà là những cái này là những cái cặn cặn nha các bạn rồi hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái loại nhựa khá là đặc biệt như vậy thôi nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ ờ, trên ờ, Facebook hoặc là gọi điện thoại tới ờ, công ty mình nha. Cảm ơn các bạn.